kỳ à, siêu à, quy nhật phục dị qua dạng hương linh thiện nữ phật tư thọ tam quy giới pháp danh chúc thiện ân thế danh trần thị nao hướng thọ trần thế tám mươi hai tuổi nguyện hương linh thừa tư phật lực nghe pháp nghe kinh thông thốn ta bà siêu sanh tịnh độ lai nguyện đem công đức lãnh hồi hương công đức kỳ nguyện kỳ siêu chư quy qua giáng hương linh trần văn bảy bộn ngọc thanh chín mươi tuổi trần thị tư chín mươi một tuổi lê thị tâm bảy mươi hai tuổi trần văn vân bảy mươi sáu tuổi trần thị bầu tám mươi ba tuổi phạm văn tuồng tám mươi chín tuổi Nguyễn Thị Lợi bảy mươi bảy tuổi Đỗ Thị mười một trăm lẻ một tuổi Võ Văn Triệu tám mươi lăm tuổi Khả Văn Đậu bảy mươi hai tuổi Trung Thị Tất bảy mươi bốn tuổi Phạm Thị Năm Phạm vạn tâm à, Pháp danh à, hoàng à, hoàng bằng tám mươi bốn tuổi võ thành ân Pháp danh thiện độ sáu mươi chín tuổi võ thị phụ Pháp danh diệu nhẫn sáu mươi hai tuổi khả văn ơ bảy mươi lăm tuổi võ văn hay năm mươi bảy tuổi võ văn tam bốn mươi sáu tuổi Nguyễn Thị E tám mươi tám tuổi Thái Nhi Phạm Thị Sót Phạm Thị Sơn Lê Thị à, Giỏi 93 tuổi à, Nguyễn à, Văn Ngộ 64 tuổi Nguyễn Văn Tốt 41 tuổi Thầy Nguyễn Văn Hành 43 tuổi Nguyễn Văn Phúc 49 tuổi Nguyễn Văn Ngọ 72 tuổi Lê Thị Nữ 86 tuổi Lê Phát Vinh 81 tuổi Châu Thị Tận 81 tuổi Bùi Văn Sỏi Giới à, trần thị à, thái bùi à, văn si pháp danh chiếu hiện chiếu bảy mươi ba tuổi trần văn năm pháp danh tình đức tám mươi chín tuổi ngô thị bé pháp danh chúc hiện diệu bốn mươi chín tuổi bùi văn nữa Pháp danh Trúc Hiền Liên 57 tuổi Bùi Thị Hồng Sương 58 tuổi Bùi Thị Thu Hà Bùi Văn Đường Bùi Văn Lâm Bùi Thị Nữ Bùi Thanh Lem Pháp danh chúc hiện ông 65 à, tuổi nguyện thì mới pháp danh chúc hiện tự 73 tuổi à, phạm à, văn tha pháp danh chúc hiện thành 82 tuổi trần văn e 63 tuổi bùi phước thiện 9 tuổi trần văn tám 88 tuổi Trần Thị Sao 71 tuổi Trần Thị Kim hơn 65 tuổi Thầy Nhi Nguyễn Thị bỏ pháp danh chúc hiện lạc hướng lên Nguyễn Thị ba 98 tuổi Phạm Văn Thuộc 81 tuổi Bình Văn Lâm 82 tuổi Nguyễn Thị Thị Nguyễn Thị Hoa Quỳnh Thị Phé 45 tuổi Quỳnh Thị Tường 47 tuổi Đặng Văn Thành Pháp Danh Minh Kinh 93 tuổi Nguyễn Văn Ba Tự à, điểm 374 à, tuổi Nguyễn Thị Tiết Pháp Danh Diệu Tiết 52 tuổi Nguyễn Thị Huệ Pháp Danh Diệu Quê 76 à, tuổi Lê Văn Đực 86 tuổi Lê Quảng Uyên 22 tuổi Phạm Văn Quý 40 tuổi nguyện Thị Tu Hà 47 tuổi nguyện Văn Tước 67 tuổi nguyện Thị à, Bí 67 tuổi lệ Văn Úc 57 tuổi Hồ Thị à, Cơn 78 à, tuổi Trần Văn Bảy Gia Pha Bổn Ngọc Tánh mươi tuổi Trần Thị Tư chín mươi 91 tuổi Lê Thị Tâm hai tuổi Trần Văn Triển Lê Thị Kiều Trần Văn Tư Phạm Thị Sinh Trần Thị Bé Trần Văn Đan Trần Thị Hơn Trần Văn Non Trần Văn Sẽ Cụ quyện họ Ngô họ Trần Ngô Văn Lung Quỳnh Thị lẹ Ngô Văn Năm nguyên thị phụng ngô thị tư thầy nhi ngô thị ba thầy nhi ngô thị hai thầy nhi nguyện văn ẩn sáu mươi ba tuổi mất ngày 10 chính tháng 11 năm 2021 Ngô Thị Dung Hương Dương 19 tuổi Nguyễn Quảng à, Minh 37 à, tuổi Trộn à, chư vị hương lên Bùi Thị Hồng Sương 58 tuổi Bùi Thị Thu Hà Bùi Văn Đường Bùi Văn Lâm Bùi Thị Nữ Bùi thành Lem Pháp Danh nam Quyện thị mới Pháp danh chúc hiền từ 73 tuổi Phạm Văn Thà Trần Thị Ân 76 tuổi Nguyễn Ngọc Đẹp Pháp danh Minh Hòa Nguyễn Văn Bị Quỳnh Thanh Lem 65 tuổi Quỳnh Thanh Hoa Cơm tất cả chư vị hương linh truyền thật tổ gia tiên phụ mẫu thúc bá đệ huynh cô dị tỷ muội qua cứ mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp của chư Phật tử có mặt hôm nay được trường thừa công đức nghe pháp nghe kinh thông thống ta bà siêu sanh tịnh độ lại à, nguyện à, chữ bị hương linh hạnh linh vọng linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn quan hồn ôn tự xung xạo tại nhi đạo lộ tan mạng chớ đặng đặng hướng lên quanh quẩn nơi đây nghe được tiếng chuông câu kệ lời kinh sớm thọ ngộ đường lành siêu sanh tịnh độ lại nguyện đem công đức hồi hướng cấm kỳ nguyện kỳ an cho gia chủ Bùi văn thành pháp danh thiện quy Bùi văn no sáu mươi bốn tuổi Trần Thị Kim sáu mươi hai tuổi Quỳnh Thánh Sơn Sao mười sao tuổi Phạm Thị Thọ Pháp Danh Thanh Hà Sao mười sao tuổi Bùi Ngọc Lợi Bùi Ngọc Thiệt Bùi Bích Tháo Bùi Ngọc Thí Bùi Thị Bích Trang Bùi Minh Thông Quỳnh Thanh Vân bốn mươi ba tuổi Quỳnh Thanh Phong Phạm Trọng Khanh 43 tuổi Quỳnh Thanh Tùng Quỳnh Thanh Lâm Bùi Ngọc Lan Bùi Ngọc Duyên bội à, ngọc à, vũ lân nguyện thấy bình trận sang nguyện ngọc đan thư trần khanh sau mười tám tuổi trương thị thu hà năm mươi sáu tuổi nguyện thị cưỡng pháp danh tường thọ chín mươi sáu tuổi Đặng thị thánh pháp danh tượng liền sau mười môn tuổi Nguyễn Văn Thọ sau mười tuổi Nguyễn Văn trước năm mươi hai tuổi Bùi Phụ Viện năm mươi bảy tuổi Nguyễn Thị Phúc năm mươi hai tuổi Bùi Nguyễn Quỳnh Trâm 23 tuổi Lệ Văn Chương 62 tuổi Nguyễn Thị Nhị 64 tuổi Lê Thị Tiết Nhung 33 tuổi Lê Thị Tiết Phương 28 tuổi Lê Thị Anh Pháp Danh Diệu Minh 61 tuổi Trần Thị Kim Mừng 61 tuổi Trần Thị Thủ Trang 31 tuổi Lễ trung pháp pháp danh Minh Hiền Phước 88 tuổi Trần Thị Buôn pháp danh Thị Ngọc 87 tuổi Lê Thị Thi Quyên pháp danh Liên An 52 tuổi Lê Thị tuổi 67 tuổi Lê Thị Tua 65 tuổi Lệ Văn Xem 63 tuổi Lê Thị Lợi Pháp Danh liền Vinh 58 tuổi Lê Thị Chính 54 tuổi Lê Thị Thí Quyên quyền à, Pháp danh luyện Thanh 50 tuổi Lê Thị Thí Xuyên 45 à, tuổi Trần vận Tâm 54 à, tuổi Trần Thị Thị tìm Pháp danh Liên Tánh 31 tuổi Trần Tâm Quỳnh Pháp danh Quỳnh Anh 28 tuổi Trần Thị Quỳnh Như Pháp danh Liên Như 17 tuổi Nguyễn Hồng Phương 34 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Trầm 25 tuổi Nguyễn Thạnh An Nguyễn Bình An Bùi à, Thị à, Ngọc à, hiện 25 tuổi Bùi Thị Ngọc hạnh pháp danh liên hạnh 27 tuổi Công chư thiện Nam Phật tứ nguyện vận Nga 64 tuổi nguyện thị thanh tiền 56 tuổi nguyện tự thành sơn ba mươi à, chín à, tuổi nguyện à, hồng làm ba mươi chín tuổi quỳnh thị tiết mai ba mươi chín tuổi lê quỳnh anh pha mười tám tuổi lê quốc phong 43 tuổi Bùi Kim Liên 33 tuổi Lê Thị Yên Nhi 15 tuổi Nguyễn Hồng Sơn 71 tuổi Đặng Thị Mai 65 tuổi Nguyễn Hồng Lâm 39 tuổi Nguyễn Hồng Tú 36 tuổi Nguyễn Hồng Nam 14 tuổi Trần Thị Diện 39 tuổi Hộ quan à, phước 50 à, tuổi hộ thiên à, nga 10 tuổi phạm thị bạch tiết 43 tuổi Nguyễn Văn Tú 35 tuổi võ thị hồng nhãn 37 tuổi Nguyễn Đoàn Ngọc Dung 8 tuổi Nguyễn Văn Tài 34 tuổi Nguyễn Thị Thanh Ngân 34 tuổi Nguyễn Văn Thật 27 tuổi Nguyễn Thị Hồng Trang 26 tuổi Cao Thị Bằng 79 tuổi Lê Thanh Toàn 46 tuổi con ân sư quân dục phụ mẫu sanh thành chư thiện nam phật tử phát tâm cúng dường trái tăng lễ cầu nguyện hôm nay Đơn thân tâm an lạc tật bệnh tai ách tiêu trừ chuyện lành đưa đến chuyện rủi xua tan tiêu tan ách nạn gia đình hưng thành tri tánh qua cai đạo tâm bất thối thương mại đại lợi dạng sự hành tâm sớ cầu tỳ tâm sở nguyện lại nguyện đem công đức à, kỳ nguyện kỳ siêu ước linh à, lệ văn mùa tam mười bốn tuổi trần thị sao chín mươi tám tuổi trần văn hổ năm mươi bảy tuổi Nguyễn Thị đợi hai mươi ba tuổi Lê Văn Thảo Lê Thị Tè Lê Văn à, Xuân Xuân lê thị tam lê thành phương lê thành phương lê thành phương trần vẫn đang tám mươi bảy tuổi bụi văn tám thêm trường linh vê lê văn đực trần tăng văn lem võ thị sáu cao văn nguyên võ văn dương võ võ thị nuôi phan thị lan cao thị hà cao thị trong cao văn bảy cao văn nhật thừa tư phật lực lai đạo đảng thiền nghe pháp nghe kinh thông thốn ta bà siêu sanh tịnh độ cấm quyển âm dương hai cánh người còn phung là kẻ tác được siêu sanh pháp giới chúng sanh đồng ngộ vô sanh đồng kiến di đà đồng sanh tây phương đồng thành phật đạo nam mô a di